Rồi lại một siêu phẩm nữa Một siêu phẩm rất là đẹp Tại khu dân cư à, gọi là Phú Mỹ Chợ Lớn Nằm kế bên khu dân cư Công ích quận 4 luôn Cách đường Phạm Hữu Lầu chỉ 100 mét thôi à Và ở đây thì khu dân cư này rất là đẹp luôn nè Với diện tích của lô đất là ngang năm Dài 21.5 Một à, gọi là cái diện tích là lý tưởng để xây dựng một cái căn nhà Hay là căn hộ dịch vụ, tòa nhà văn phòng hoặc là thiết kế làm công ty văn phòng gì cũng được hết đó nha và xung quanh như mọi người nhìn thấy là nhà xây dựng rất là đẹp luôn xung quanh thì à, gọi là rất là nhiều cây xanh nhà nào phía trước cũng trồng rất là nhiều cây xanh nè rồi á, là uh, trồng hoa đặc biệt á, là gọi là đường rất là đẹp có vỉa hè đầy đủ luôn khu dân cư cực kỳ thoáng mát đường xá thì gọi là thông hành địa dịch và theo hướng bàn cờ nên là rất mát mẻ luôn từ vị trí này thì mình có thể là đi đến căn hộ à, Plaza nè đi ra phòng hữu lầu để mua sắm nè rồi kết nối đến bờ sông gần như là chỉ khoảng một vài phút thôi rất là đẹp luôn pháp lý của cái lô đất này là sổ hồng sở hữu vĩnh viễn luôn chủ nhà là cầm sổ ở nhà luôn nhưng mà bây giờ gia chủ kẹt tiền đang cần bán gấp nên quý anh chị sở hữu ngay cái lô đất này đi bởi vì giá nó còn khá là mềm đặc biệt cái lô đất này á, là khi mà quý anh chị mua đó là hỗ trợ ngân hàng vay đến 70 75% giá trị lô đất luôn. Một vị trí rất là đẹp, gia chủ cần bán gấp. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu gửi đầy đủ thông tin và đặc biệt cái là chọn nơi đây là một nơi sinh sống, an cư và lạc nghiệp nhé. Rồi mọi người cùng tìm hiểu cái khu dân cư này để biết cái khu dân cư này đẹp đến cỡ nào. Theo chân Phước Sửu nào